Vốn dĩ là kiệt tác kiến tạo hoàn mỹ nhất của vũ trụ, mọi phát minh đều hướng đến phục vụ con người. Khởi nguồn của PCT Hyde Park cũng nhằm nâng cao giá trị sống thực của cư dân. Giá trị sống thực thể hiện trong việc tạo dựng được môi trường sống xanh sạch, cộng đồng văn minh, lối sống yêu thương bản ngã và hưởng thụ cuộc sống thịnh vượng. Từ bàn tay khéo léo của các kiến trúc sư công ty Humphreys and Partners Architects, Mỹ, khu căn hộ cao cấp PCT Hyde Park xứng tầm là kiệt tác kiến tạo hoàng mỹ của tập đoàn P Group. PCT High Park tọa lạc tại mặt tiền đường Thành Xuân 13, phường Thành Xuân, quận 12, cách quốc lộ 1A chỉ 400m. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển về các quận trung tâm. PCT High Park là khu căn hộ resort đầu tiên tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh với quỹ đất 8,6 hecta, mật độ xây dựng chỉ chiếm 23%, cung cấp 2.446 căn hộ, toàn bộ vỉa hè được lót đá hoa cương, thi công bởi các nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam, pháp lý hoàn thiện. Thiết kế cảnh quan tinh tế của các kiến trúc sư công ty Belt Collins International, Hồng Kông tạo điểm nhấn cho khu công viên với hình ảnh của những dải ruộng bậc thang, dệt lên bức tranh thiên nhiên rộng lớn tuyệt đẹp, tràn ngập sắc màu. PCT High Park khởi tạo giá trị sống nghỉ dưỡng tại gia theo chuẩn resort. Cư dân không phải di chuyển đến các điểm du lịch xa nhà mà mỗi ngày đều có thể nghỉ dưỡng trong chính căn hộ của mình, giao hòa cùng thiên nhiên tại nhiều công viên cây xanh ngay trong lòng dự án, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh tại hồ bơi đạt chuẩn Olympic, hoặc thư giãn rèn luyện sức khỏe tại phòng gym, đường chạy bộ, phòng tập thể thao đa năng. Con trẻ cũng có đủ không gian vui chơi chạy nhảy. Vào dịp cuối tuần, cư dân sum họp đầm ấm tại khu nướng barbecue với 135 căn shop house khối đế 2 tầng mọi nhu cầu ăn uống, mua sắm của cư dân sẽ được thỏa mãn nhanh chóng chỉ trong vài sải bước. Ngay trong lòng dự án còn có trường mầm non và trường tiểu học giúp cha mẹ thuận tiện đưa đón, chăm sóc con trẻ. Đặc biệt, các căn hộ thuộc Park 1 và Park 2 còn được thiết kế theo phong cách Indochine. Nét đẹp giao thoa giữa kiến trúc cổ điển Pháp và Đông Dương đem lại sự lịch lãm, sang trọng, ấm áp nhưng không kém phần hiện đại. Màu sắc trầm ấm, thiết kế thanh lịch tinh tế nội thất sang trọng tại các khu vực trong căn hộ sẽ giúp gia chủ thăng hoa cảm xúc, trân trọng từng phút giây, trân quý mọi trải nghiệm. Tòa tháp Park 1 có vị trí đẹp nhất, tiếp giáp view sông Vàm Thuật, hứng trọn làn gió mát và vượng khí, sảnh đón sang trọng và hồ bơi tràn bờ phong cách Indochine. Sát trường mầm non, khu nướng barbecue và nhiều đặc quyền riêng biệt. Căn hộ Park 1 được lắp đặt hệ thống thiết bị thông minh thông qua ứng dụng điều khiển từ xa chủ nhân có thể tắt, mở tivi, máy lạnh, bình nước nóng ngay khi không có mặt ở nhà. Đồng thời, trang bị hệ thống chuyển động chiếu sáng, cảm biến an ninh cửa chính, cảm biến thông số môi trường, camera phòng khách sẽ tăng tính an toàn cho căn hộ. PCT High Park, kiệt tác kiến tạo hoang mỹ.